các bạn, thì ở đây mình có cái bơm ô tô dự phòng mà lúc trước mình đã chế vào cái à, bắt chích này nè Thì uh, clip trước mình có làm á Nhưng mà có nhiều bạn vào comment là nói là nó này chỉ là đồ chơi và bơm không bơm được ô tô Không bơm được xe ô tô Bánh xe ô tô Nhưng mà hôm nay mình sẽ chứng minh cho các bạn đó thấy là cái này thậm chí là bơm được ô tô mà còn kích được, đội được xe ô tô lên luôn nha các bạn thì hôm nay mình sẽ dùng cái con đội hơi này và đây là bộ ngã ba thì nó hoạt động như thế này Và bây giờ với bộ bơm này mình sẽ đi ờ, đội cái con xe 4 ờ, chỗ lên cho các bạn xem trước nha Rồi sau đó mình sẽ đội cái con 7 chỗ cho các bạn xem Không biết nó có nâng nổi con 7 chỗ hay không Nhưng mà trước tiên mình sẽ nâng con 4 chỗ cho các bạn xem nha Và đây khi mình thử ờ, bơm cái xe này thử nha các bạn Thử nâng cái xe này thử xem

các bạn thấy mình mới đội con bốn chỗ lên nè tại à, nó bị à, dướng mình kéo thắng tay nên nó, nó nó quay bánh không được nhưng mà hỏng bánh lên các bạn rồi giờ bây giờ mình sẽ đội con thử con 7 chỗ cho các bạn xem coi đội nổi không mình nghĩ chắc không đội nổi nhưng mà để mình cứ thử cái sức của nó tới đâu thôi nha các bạn rồi cảm ơn các bạn kết quả là cái bộ kích này chỉ đội nổi con 4 chỗ thôi các bạn con 7 chỗ nặng quá nên đội không nổi nha các bạn rồi thì ờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu thấy hay thì hãy like và share nha các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi